trước rằng thấy chưa làm được cái gì đó thật xuất sắc nó mang tính đi cùng với thời gian cái điều tôi chưa làm được để có những cái nuối tiếc vậy qua đây cho tôi đỡ khán giả vẫn ở như vậy xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn ờ, nghe thấy giọng ra khỏi tôi là khác hẳn <laughs> nhất là được từ ờ, gần tết đến nay là răng vâng, coi tôi là không đi làm được lúc đầu thì tôi cứ nghĩ mình cái bọc ấy về sau sỏi ra hóa ra là ca cái u của tôi là ung thư hạ học mọi người cứ bảo giang coi yêu đời nhưng giang coi không sợ chết xin lỗi thằng nào chẳng sợ chết đến lúc mình nghe đấy như nghe án tử ấy mình nghĩ ngay thằng bé nhất nhà mình bao tuổi cháu nó 14 tuổi nó làm gì để nó kiếm sống thế tôi mới hỏi lại bác sĩ cái được bao lâu nữa bác sĩ bác sĩ bảo giọng thì vĩnh viễn là mất rồi còn hai năm nữa thôi và mình xác định rằng mình vẫn còn hai năm nữa để sống để chuẩn bị để thu xếp tất cả mọi thứ cho các con tôi sẵn sàng bước qua thế giới bên kia bởi vì cái phần máu thịt của tôi còn để lại ở thế giới này tôi có bốn đứa con mà đến giờ rất nhiều người bạn tốt à, cũng ờ, rất là muốn là tại giờ tôi đi chữa bệnh lại chọc nhờ lại xả chỉ để hóa trị thế nhưng mà những cái đấy nó rất là cầu kỳ nó đắt đỏ cái bệnh ung thư này chữa bằng cảm gia tài cố gắng mình vui vẻ nó kéo dài là năm nào tốt năm đấy vui vẻ chết như cầy xong tựa xuống lòng khỏe nhẹ hay dân quê sung sướng ngả mình trên nếp cỏ ngủ ngon lành <laughs> thế nó yeah. Dạ tôi đang ốm này tôi vẫn đi làm bình thường có nghĩa là tôi không nói được tôi không xuất hiện trên hình được bởi vì uh, nhân vật nó phải nó phải ai ô ỉ nổ nhưng nó ốm nó nổ lên nó phải quát tháo lên thì mình không quát được <laughs> thì thôi mà nhà mình làm việc khác nói chung là mình không phải đi làm phim thì là về sức khỏe à, thì nó sẽ tốt lên nhưng mà nó buồn bây giờ các con tôi về nó lớn rồi hai đứa lớn nó có gia đình riêng rồi còn hai đứa nhỏ đi học bắt đầu từ những lúc nghỉ làm phim thì rõ ràng đất cát là mình rộng nhưng không thể nào sắn một mét với nửa mét mà bán đi tiêu được <laughs> là lần đầu khi chứng lại cái thì tôi còn một số những cái khoản cắt xê những khoản thù lao của những phim trước với lại bạn bè à thì nó thăm người ốm thì đứa phong bì 500, đứa 200, đứa một triệu cái công không cũng được gần trăm triệu to <laughs> phết đấy thế ở nhà thì có tiêu gì đâu qua câu được hai ba con cá lên cái là chặt khúc ra xong rồi kho đào khóm giềng kho cá với giềng với lại tương mẻ thế là mới cho con ăn là bên cạnh một nồi thịt kho nữa thoải mái thế thôi thế hiện nay là vẫn sống mình được, hít thở rồi Môi tôi là không cãi nhau được không hỏi <laughs> bực lắm mình này thầm ầm ầm ầm lên thế là bố mất giọng về đây thì đứa con ở kia rồi không gọi nó bây giờ không gọi nó đâu chả biết làm ấy làm này gọi gọi để mà nó quay <laughs> các bạn từ diễn viên đạo diễn quay phim họa sĩ rồi biên tập biên kịch có nghĩa là các bạn biết là mình bây giờ không đi không đi làm được nữa rồi ở nhà rồi thì sang đây rất là công tác biên tập thế rồi mình góp ý với người ta thế thỉnh thoảng ờ, anh em bạn bè alo alo thế đang ờ, quay ở đâu đấy nó đang quay ở đâu mình đến chơi ăn một bữa cơm hộp súp của đoàn làm phim <laughs> với lại thời gian này cũng chẳng còn chẳng còn mà để nhớ về bỏ đi lâu quá rồi cái vườn nó như vườn hoang ấy. mình lăn lộn vào cái vườn này thế thì cả ngày ở ngoài không khí nó trong sạch mà ít nghĩ đi mà ai mà mình buông bỏ bớt đi <laughs> thế là mình nghỉ mấy hôm đầu diễn ông tiếc lắm ông ngồi ông viết đi ông viết cái kịch bản nào có bóng cầm <laughs> cũng được thế mình cũng đã dựng lên một cái một vài cái bạn bè nhất là bạn bè nữ tự nhiên thì mò bên cửa ngồi khóc tu tu cứ như mình chết rồi bạn hỏi đúng không mày cần bao nhiêu tiền để chữa bệnh chị đưa cho khổ hai đời vợ bây giờ ôm đau bệnh thật gần hôm chết rồi năm lùi rồi đấy một mình mình nghĩ là mình như thế là đủ mình cứ chuyện dài ngắn không quan trọng nhưng mà sống như thế nào cái giá trị cuộc sống thì nó nó hay hơn nó ý nghĩa hơn là sống bao nhiêu lâu tôi thì tôi thì tôi nghĩ thế tôi nghĩ là tôi được nhiều hơn là mất nhưng mà tôi thì được cái may mắn là ra đường thì từ cô già đến trẻ em bé tí này thì cũng đều biết tôi chỉ tiếc rằng tôi chưa làm được cái gì đó thật xuất sắc nó mang tính đi cùng với thời gian cái điều tôi chưa làm được để có những cái nuối tiếc vậy qua đây cho tôi đỡ khán giả một vấn như vậy